Phong Thủy Tam Nguyên và Đức Trung rất vui khi gặp lại quý vị và các bạn trong ờ, video này. Và trong video này thì ờ, Đức Trung sẽ cùng ờ, mở hộp cũng như hướng dẫn đến các quý vị và anh chị một trong những vật phẩm phong thủy hàng đầu trong việc kích hoạt những yếu tố sự nghiệp, quan vận hoặc là yếu tố học hành cho con trẻ chúng ta. Và trước mặt quý vị ở đây đó là vật phẩm Tháp Văn Sương Việt. À, đây là vật phẩm mà được thầy Tam Nguyên đóng gói lại một cách rất là kỹ càng thông qua cả hệ thống liên quan đến bao bì, nhận diện thương hiệu cũng như là về vật phẩm. Như chúng ta đã xử một số những gia chủ đã à, nhận được những uh, chiếc tháp văn xương thì ngày hôm nay tháp văn xương được uh, nâng lên một cái level khác uh, đẹp hơn tốt hơn cũng như rằng là được đóng gói một cách rất là chỉnh chu ở đây với một chiếc hộp rất là chắc chắn uh, với một chiếc hộp được uh, làm rất là cứng cáp cũng như là chắc chắn như này thì chắc chắn sẽ tăng thêm cái yếu tố trải nghiệm tích cực cho vật phẩm cũng như là giúp cho vật phẩm uh, yên tâm hơn trong cái quá trình vận chuyển à, và ở đây thì phong thủy thái nguyên chúng tôi đã uh, thiết kế một uh, chiếc uh, dưỡng đặc biệt để mà khi mà đặt ờ, tháp văn xương vào thì tháp văn xương cũng rất khó để mà dịch chuyển ờ, và đây cũng chính là nhân vật chính của chúng ta đó là chiếc tháp văn xương việt đúng không ạ à, đây là phía bên trong lòng của chiếc hộp được làm dưỡng cũng như là được gắn rất là chặt chẽ khi mà đặt tháp văn xương vào là vừa khít luôn để trong quá trình chúng ta vận chuyển đi thì không có sự sai lệch bất kỳ nào cả à, và đây chúng sẽ xin phép để chiếc hộp ra bên cạnh chúng ta sẽ cùng đi vào với nhân vật chính nhé. Rồi, và trước mặt các ờ, quý vị ở đây đó chúng ta biết rằng là ờ, tháp văn xương là một trong những hình tượng ờ, lâu đời mà chúng ta vẫn thường sử dụng để mang yếu tố là kích hoạt lên cái việc học hành cho con trẻ cũng như là kích hoạt lên yếu tố về sự nghiệp. Chúng ta biết rằng là tháp văn xương thì ờ, chúng ta vẫn quen nhìn loại tháp văn xương 6 cạnh của thời Trung Quốc. Tuy nhiên rằng là đối với các công trình nghiên cứu của các nhà sử học hay là khảo cổ học hay là phong thủy sư thì tháp văn xương của Việt Nam thì chỉ có 4 cạnh mà thôi và đây chính là hình tượng tháp văn xương của đời Lý Trần. Ờ, thầy Tam Nguyên có lấy ờ, tham khảo qua bản thảo của hình tượng tháp văn xương đặt trên tòa tháp Thái học của Hoàng thành Thăng Long để mà chế tác lên vật phẩm này tất cả các chi tiết được làm rất là kỹ lưỡng thông qua cái việc đó đã có rất nhiều các ờ, phôi sản phẩm trước đó mà thầy Tam Nguyên cũng như là đội ngũ kiến trúc sư uh, nghiên cứu phát thảo cũng như là chế tác ra các loại phôi và cũng bỏ đi rất là nhiều để cho đến ngày hôm nay ra được một cái sản phẩm đẹp tuyệt đối như quý vị nhìn thấy ở đây đúng không ạ? Uh, chúng ta biết rằng là uh, hình tượng tháp văn xương là hình tượng mà uh, được các uh, bậc phong thủy cũng như là các à, pháp sư sử dụng nhiều trong cái việc ờ, liên quan đến vừa mang cái công dụng hóa sắc tịch tà hay là mang cái công hiệu liên quan đến việc đó là uh, chiêu tăng thêm cái sự may mắn trong cái việc kích hoạt học hành sự nghiệp cũng như trong yếu tố về quan vận đối với một gia đình nếu như các tuổi đang trong cái quá trình mà học hành thì việc đặt tháp văn xương này tại bàn làm việc hoặc là tại giá sách để tăng thêm cái công hiệu liên quan đến việc kích hoạt lên cái việc học hành trở nên là hanh thông hơn, thi cử đỗ đạt tốt hơn và cũng như gặt hái được nhiều cái thành quả hơn. Đối với các thành viên mà trong quá trình mà đang phát triển sự nghiệp thì đặt tháp văn xương trên bàn làm việc để giúp hóa giải thị phi kẻ tiểu nhân quấy phá cũng như là tăng thêm cái yếu tố về sự nghiệp đặc biệt đối với những người đang làm quan vận và đây cũng chính là một trong những món quà rất là ý nghĩa để quý vị có thể là dành tặng đến những người mà theo ngành giáo dục ví dụ như các thầy cô giáo đúng không ạ và đây là một trong những vật phẩm cực kỳ ý nghĩa cũng như tâm huyết của thầy Tam Nguyên uh, nghiên cứu và ờ, đưa ra sản xuất để vươn tầm nền phong thủy Việt ra trên tấm bản đồ thế giới và đây là một trong những niềm tự hào rất lớn của phong thủy Thái Nguyên. Ờ, được ờ, làm với chất liệu đồng rất là chắc chắn cũng như là mang một khối lượng khá là nặng để mà uh, mang cái dáng vẻ cứng cáp cũng như là tinh tế của vật phẩm và đặc biệt là vật phẩm được uh, nạp cốt phía bên trong cũng như là khai quang chỉ lực rất là công phu để mang lại cái phát huy công hiệu cao nhất. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cần về sử dụng để mà đặt uh, tại uh, như thế nào để sao cho hợp lý. Thì đối với cái việc chúng ta sử dụng tháp văn xương thì các cái vị trí đặt để thường người ta sẽ đặt theo cái vị trí tháp văn xương tính theo thiên can của tuổi của mỗi người chúng ta có thể lấy theo thiên can của năm sinh hoặc thiên can của ngày sinh theo bảng mà quý vị sẽ nhìn thấy ở trên màn hình đây chúng ta có thể là dừng lại video cũng như là ghi chép lại các cái vị trí này để chúng ta có thể lưu ý một cách kỹ càng hơn cách mà chúng ta xác định cái vị trí văn xương đó là chúng ta xác định tâm của cái phòng mà chúng ta làm việc hoặc tâm của phòng ngủ mà chúng ta đặt bàn học sau đó thì căn cứ theo cái hướng nhà để chúng ta xác định ra cái vị trí văn xương theo cái uh, la bàn ứng dụng la bàn Việt mà chúng ta có thể tải về và sau đó thì căn cứ vào các cái vị trí văn xương mà được thể hiện ở trên bảng để chúng ta có thể tìm đến cái vị trí văn xương chính xác theo thiên can tuổi của mỗi người xét theo thiên can của ngày sinh hoặc là năm sinh uh, và nếu như trong cái trường hợp mà chúng ta muốn kích hoạt những yếu tố mà văn xương vị cho cả gia đình đối với trong nhà có cả tuổi đi học đi làm mà chúng ta muốn kích hoạt tốt lên cả để mà tăng cường thêm học hành hay sự nghiệp cho cả gia đình thì chúng ta có thể ứng dụng bằng cách là xác định cái vị trí văn xương theo cái vị trí của sao tứ lục đào đến hàng năm thì đây là cái phương án kích hoạt rất là tốt để mang lại cái công hiệu cho cả nhà đối với vị trí sao tứ lục đào đến hàng năm thì chúng ta chỉ cần căn theo cái ờ, phi tinh đồ mà hàng năm vị trí sao số 4 đao đến. Ví dụ như năm 2020 canh tí thì sao thất xích pha quân nhập trung cung đúng không ạ? Chúng ta sẽ thấy rằng là 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4 thì vị trí sao số 4 nó sẽ đáo đến cái vị trí phương Tây Nam ở trong phòng khách của chúng ta. Vậy thì phương Tây Nam này nếu như có cái ờ, vị trí ờ, kệ hoặc tủ thì chúng ta có thể hoàn toàn đặt chiếc tháp văn xương này lên trên đó để mà kích hoạt lên cái yếu tố về học hành, sự nghiệp cho tất cả các thành viên trong gia đình. Và đặc biệt là vật phẩm phong thủy thì cần phải đảm bảo được những nguyên tắc quan trọng mà Đức Trung cũng đã chia sẻ trong một số những video trước đó đúng không ạ? Thứ nhất đó là cần phải lựa chọn đúng nguyên liệu thì nguyên liệu đồng cao cấp mà phong thủy nguyên ứng dụng để tăng thêm cái công hiệu tịch tà hóa sát cũng như mang lại cái năng lượng cao hơn. Cái thứ hai vật phẩm phải được bao sái và tẩy uế kỹ càng thì trước khi mà Ờ, khai quang vật phẩm thì bởi vì vật phẩm đây vật phẩm được chế tác từ lò ra do đó rằng là các vật phẩm này phải được bao sái khai quang bao sái rất là kỹ càng thông qua rượu ngũ vị hương mà đội ngũ trợ lý của thầy phong thủy nguyên có làm rất là kỹ càng sau đó thì được nạp cốt được nạp chú và sau đó khai quang trì lực công phu và an vị thì cần phải an vị đúng vị trí này đúng năm tháng ngày giờ này và an vị đúng cái phương pháp Ờ, an vị vật phẩm ờ, thì ờ, tất cả những cái hướng dẫn đó thì đều được phong thủy viên gửi kèm trong quá trình mà đóng gói vật phẩm gửi đi để quý vị có thể yên tâm nhất hãy chú ý rằng là chúng ta sẽ cần phải sử dụng vật phẩm đúng chức năng đúng công hiệu và đúng cái vị trí thì sẽ phát huy tối đa cái công hiệu của vật phẩm và trước mặt quý vị đây là Chiếc tháp văn sơn Việt là một niềm tự hào lớn của phong thủy Việt Nam, của phong thủy Tam Nguyên và chúng ta nên ứng dụng để kích hoạt thêm cái yếu tố học hành cho con trẻ cũng như là đối với những người đang theo cái quá trình sự nghiệp, kích hoạt cái quan vận để giúp cho sự nghiệp chúng ta hành thông hơn. À, để hiểu thêm chi tiết về vật phẩm cũng như là xác định giúp các quý vị vị trí mà Văn Xương Đáo đến, chúng ta có thể liên hệ đến số 1900 292 để gặp đội ngũ trợ lý tư vấn của Thầy Tam Nguyên sẽ kết nối đến các uh, quý vị thông qua Zalo hoặc thông qua Facebook để có thể tư vấn cách kỹ hơn hoặc có thể để lại số điện thoại dưới phần bình luận thì sẽ được đội ngũ trợ lý ờ, liên hệ và tư vấn một cách kỹ càng nhất. Để trải nghiệm vật phẩm trực tiếp thì quý vị cũng có thể đến trực tiếp văn phòng tại Hà Nội, tại thành phố Hồ Chí Minh và tại Đà Nẵng để ờ, cùng uh, chiêm ngưỡng vật phẩm cũng như được cầm trên tay và chúng ta nhận thấy giá trị tuyệt đối của vật phẩm thì đó chúng ta ra quyết định thỉnh về thì cũng chưa muộn. Uh, xin cảm ơn cũng như rằng là uh, hẹn gặp lại các quý vị và các bạn trong những video tiếp theo mà Đức Trung sẽ chia sẻ đến các quý vị những món vật phẩm hàng đầu tại Phong thủy Thái Nguyên. Xin chào và hẹn gặp lại.